ok anh em ơi Nói video này ép vào tay anh em ép vào tay thủ lý anh em ui gì giờ, giờ ép luôn hả ờ giờ ép luôn đó rồi game bán phú duyên bắn tiêu rồi nó bán nhiều bình không à? số năm xu anh ơi số năm xu một bình số năm xu một bình đài giá 1.5 uh, ờ, giá 1.2 1.25 Z3 là cái nào nè Ê, cái trắng cái trắng cái ờ. trắng đâu Z3 1.3 1.3 ok đây mày sức bình phú dương đại rồi ép vào tay nè mày chờ hàng này cũng đã khá là lâu và bây giờ anh em mình cùng trải nghiệm bao tay nha anh em đó khá là may mắn là mình nãy giờ mình rao phú viên cũng được nha anh em để ép xong bao tay này cũng dư khả chán hơn anh em chắc chắn dư rồi sức bình dư chắc rồi lý quy không lý quy không không không thôi bây giờ mình mình ép cái kiểu phúc duyên tiểu đây nha nè ok chưa không ép không ép thủy tính đúng không đúng không ép thủy tính no. sang no. sang đổi cho no. đổi cho hai bên trung mà vấn đề giờ kiếm đâu trong phòng thủy tinh để ép đây vấn đề giờ kiếm đâu thủy tinh để ép đây nè <laughs> không có thủy tinh à, Khải rút uh, rút 7 tiểu rút 8 tiểu luôn đi 8 tiểu ra là sâu có mấy chục bình 7 khai Khải không 8 nha 7 7 bảy vậy là không con chồng hả con chồng không hả không đừng đừng lý quý đang rút hai viên tiểu hai viên trung lý đừng có đập kiểu đấy hai rút thiên tình một này đâu hút sao một chín tư hay vậy ấp lại coi bảy bảy ấy là cứ bảy bảy nha muốn viên tiểu vậy ừ. mà mình đỡ lẻ hay đỡ chồng lên á à, đâu bí kíp đâu ngon vậy Út rồi Ok, khai thử nha Khai đi lấy ép dòng sinh lực đầu tiên rồi nha anh em Đấy, như anh em nói 77 300 rồi đúng không? Khải like xem Đang like, đang like youtube này em Đây, like này Rồi, tự nhiên dòng cuối ngon này. à, ờ, mình sẽ lấy hiện 1 hiện 2 và ấn một hỏa ấn hai họ đầu tầm này thì tân mua game đâu có mà mua anh em Ủa giờ Lý Quỳ lúc nãy là, là rút rút bốn tiểu đạp 4 tiểu vậy luôn hả? À? bảy bảy bảy 7 tiểu rút bảy tiểu đạp bảy tiểu vậy Lý Quỳ. Ừ, sinh lực nỗ lực đó. Sinh lực cuối cùng đó. Ừ một hết nào bảy tiểu tinh một hết cứ bảy tiểu chồng lên nhau phút đập bỏ bỏ bỏ bên phương nhiên chỗ nào bỏ bên phương nhiên chỗ nào trên cùng trên cùng mà sát cái dần sát cái chỗ dân tinh hả mà bên phải bên trái bên phải bên trái ok bên phải Th em thử nha em thử dòng sinh lực nha nè hiện tinh một nè hiện một đúng chưa sinh lực 154 nè bảy tiểu này ok chưa vô vô tay nha em biết mắt hay không này thấy độ sâu giờ đơn giản hay dữ ta rồi nhảy thành cái không nếu ít phải phải nếu phải nhảy tay nhá phải phải em đó vô hết rồi anh phải phục hết rồi nhảy tay thì đừng nào cũng vậy giờ còn để à, giờ này anh đi làm long tâm long tâm thế quay lại ok chưa khác gì đúng chưa đó giờ anh đi qua thành khác tiếp trải nghiệm rồi đem đủ đó anh chưa rồi tương dương ok chưa thì sẽ ép ờ, uh, tinh một à hình tinh một bảy phút viên tiểu cũng bên phải luôn hả à? hay giữ ta 19 ít hay giữ ta auto trên tám auto trên một trăm tám ok auto trên tám nghe anh em thử rồi đây anh em con chấm bảy luôn ở ờ, phần chấm năm này lấy quyền phần chấm mấy 56 Trời đủ bằng 56 của mình chẳng gì chơi Bằng chục năm sao chơi ta Đồ kiểu này chỉ chơi những bình đại hay sao đây Đồ nó một như cái phần chục năm gơi vậy Ừ cái này chỉ được anh tinh hai chứ Rồi tinh một là ban đấy Thì mình ha có thêm phú dương đại đâu ta <laughs> Đồ Phần chục năm mà áo dữ Giờ mới đỡ nữa Rồi Hử? Trời ơi à. Hình 2 Trong vòng 1 em nghĩ nó không giỡn lên thôi Không vấn đề gì Mà mình sợ quá mình đưa hiện tinh 2 chứ còn hiện tinh 1 nó Gì vậy Gì vậy Ủa nó kêu thiếu tiền á à, Đầu sao lại thiếu tiền ta Không lên đầu anh cụ đề là mà chặt Không lên lái đầu em mà chặt hả Rồi anh cụ đề Ok chết lên luôn á <laughs> Vậy có viên tiểu bên phải luôn đúng không? Hồi đúng rồi tí 2 Ok chưa, hiện tinh 2 mình làm chục bạch cho bang nè không đi 180 bữa đủ 143 thấy chưa đơn giản đâu đó, như em nói đồ cấp 10 khó lên hơn cái đồ cấp 1 em thật nghĩ cũng đúng đấy tại vì áo lý quỳ mà có năm thì tinh lên 24 kim quá nhỏ quá hay thiệt thiệt cái chứ em thấy không rớt liền thấy chưa xong lên nổi thấy chưa 143 không sao giờ là nghiên cứu cái ép dân phần thủ nè số bay dân tử nè một k tám bay dân tử viên sáu trăm thối mình hai trăm thối mình hai trăm phôi mát chứ tầm này phôi tiền không có nè bao tay phôi tiền không có sạn sâu rồi đấy đi đói đi đói nè ok nè mới vô bay từ rút anh em ơi lúc thì à, khả sẽ à, hai tử hai tử full đại full sáu bên đại phun tử như em lấy vào dòng thủ lấy nè cố gắng phần chất chính anh em ơi phần chính mới tự tin được nè Linh 3 Ẩn 1 Hai tử full full đại Do phòng thủ và chơi full đại nè độ cố gắng phòng chống 8 và phòng 9 là đẹp Hai tử Hiện tinh 3 Ẩn 1 Phôi 14 Hai tử full đại Lên phòng 9 đi 9 cho tự tin nè 9 ok 8 thì tỷ lệ 90 trăm cố gắng kiếm 7 à, viên thủy tinh là nó đọc nha em 7 viên tinh nó đọc vào con thú dạ, mua thêm 10 bình đại nữa em mày. giao dịch tiểu đi tính ra 500 điểm 50 bình giao dịch bằng 50 đại người khác ở đâu Phần chất thấm gì? Cấp 8 được mà, phần chất 8 được mà 8 được mà Kiếm game có đang à? Màu đen rồi ờ, tiếp tục này mà bốn kim bốn kim này bốn kim ờ, mà bảy viên thủy tinh chết cậu rồi lấy thêm thủy tinh này bốn viên rồi nha rồi lại tới nè à, ờ, giao dịch giao dịch đi còn một kim tí khải giao dịch thêm còn một kim tí khải giao dịch thêm nha khải thiếu một đi vậy dạ. ông này ông đông ra cái ông ông thôi chờ tôi đạo ai còn một cục thì tên ông này giờ ông thiếu bằng một kim này ba thì tinh ờ, một hai ba bốn ba năm đúng rồi đọc nha nam đây phương thị tinh thiếu khoảng thiếu thiếu khoảng một kim tí giao dịch sâu nha nam tí khải bm giao dịch thêm một nha rồi ok, vô. Rồi ok, vô anh em ơi, vô vô vô phòng nhật 8. Không có đủ thủy tinh nè. Không đủ thủy tinh, nên là phải ép sầm sàm thôi. Nói chung là tầm này cũng full thủy tinh nhưng mà không được dương tử nè. Tìm dương tử không ra. Rồi. Đó. Tiếp tục vô. Cố gắng lên nè, cố gắng lên mát đi em ơi. Cũng mới là xì buồn. Hai dòng sinh lực rớt rồi. Phòng chất hiện tình 3 nè em. Phòng nhật 8 nè em ơi. Cố gắng lên 25 này quấn lên 25 anh em ơi Hai sẽ bỏ ba tử ba lam hai lục ok chưa đẹp à nhìn ngay đẹp ấy ba tử ba lam hai lục ok chưa nè bọn em để ừ, theo tự này một lên hai mươi lăm dùm cái ừ hai ba rồi <laughs> không được <laughs> hai ba được rồi rồi tiếp tục dùng nội lực em ơi hai ba được rồi hai ba nè khó mắt <laughs> lắm ok phun Thị Tinh mà lên được hai ba là đẹp rồi em Đầu tưởng 19, 17 nữa chịu luôn Rồi ok hợp lý Tiếp tục Ông Phương Nhật, Phương Nhật 8 trên 2 Phương Nhật 8 là đẹp rồi Rồi tiếp tục anh em ơi Nội lực dùng hai Hay chứ nội lực dùng hai anh em hai ba đẹp rồi tại vì khải nghĩ hơn lắm mới được 25 thôi em chứ không phải như cái đai lưng lúc đầu đâu hơn lắm được 25 tại vì dòng một nữa nhưng mà 23 là ok nguyện vọng rồi nội lực dòng 2 đợt khải đi tìm nội lực nha em ok đưa dòng nội lực khải nói thiệt anh em á xem vào mua thì tin không có nhưng mà mình mình thì mình chỉ cần trên thấy thôi chứ còn đỡ mà mắt pin thì chắc chắn sẽ đợi phun tử rồi em, thì nó sẽ được 24 25 cái đó khải biết nhưng mà vấn đề chỉ tìm không có rồi thôi không quan trọng vào em xu khải khải cũng đâu phải yêu yêu cầu gì mắt đâu nè Khải chỉ trên 2 ít là ok rồi nè Thế nếu mà Khải mà đợi mát thì Khải sẽ gom đủ 8 tự thì tinh Khải mới đập Nhưng mà server tìm không có thì tinh Anh em phải hiểu vấn đề là server tìm thì tinh không có đó Nên là để thấy ra không Bao nhiêu cũng phải mua Chứ mà thì tử thì tìm không ra Thôi đừng nói phẹt Nghiền nói tè đi Nghiền á <laughs> Nói chung là nghiền đập rồi nè Chứ còn như anh em nói thì full tử thì ok là hai bốn hai năm là Khải biết mà Khải ép vài cái Khải biết mà Phun tử thì còn gì phải bàn nữa không Nhưng mà mua tử không có Nó hình nhau 100-200 xu mà mua không có nữa Nãy giờ tìm được vài cục anh em Thì cứ đọc cho anh em xem Anh em trải nghiệm cho vui chứ còn Nếu đợi chắc ăn thì Khải sẽ gồm phun tử rồi Khải mới đọc Hiểu chưa còn một khải chắc anh thì anh em nếu mà khải chắc anh á thì anh em không bao giờ xem được cái ngày livestream mà hôm nay khải xong bao tay anh em hiểu vấn đề không thể nào xong bao tay được không thể nào xong bao tay được nên là khải ép cho anh em trải nghiệm cho anh em xem xem cho vui cho em mượn cái phôi trăm mấy nè này lúc này ép tay hút 7 tiểu đập 7 tiểu mất niềm tin luôn nè thôi giờ cứ uh, hút hai là ba hút hai là ba cho chắc kèo <laughs> ừ, hello thú vui cuộc sống nha đủ kênh youtube đâu rồi sau này chơi kênh khác nè hôm qua về nhà cũng chơi với ngồi chơi giống già thôi không có nhậu bao nhiêu đâu uống vài chai vui rồi ok vô đây mày mất niềm tin luôn nè hút một hút 3 đi dòng 2 khai hút 3 đi hút 3 đập 4 đi tình 1 tình 1 bây giờ mà dứt thôi hả tình 1 7 tiểu thôi thôi thôi, thôi 7 triệu à em đừng có 7 tiểu giùm anh gan nữa em ơi anh sợ rồi anh cứ hiện tình 1 hút 3 đập 4 như cũ hiện 2 nha anh em dòng nội lực nha anh em anh sợ em ơi anh làm lần 77 anh thấy to cái dòng 1 sinh lực 142 143 quá tiếc rồi à ừ lúc nãy khả test nè nhưng mà không được phẩm chất xấu ok di chuyển ngay đọc tiếp dòng nội lực nè nói chung tầm này thì mình không tiếp phóng viên tại vì mình mình nhiều rồi chứ lúc nãy mình cùng mình test cho anh em xem thôi hút 7 tiểu đập 7 tiểu hơn thua rút rất cái bạch liền rất cái bạch liền anh em nói chung khá là nhiều nè hơn một triệu ấy nãy giờ khải bay ờ, gần mười mấy km nè hơn một triệu ấy không biết đâu nè tin một bốn phút viên đại nè này tiếc tiếc phút viên bọn có 70 phút viên rồi tầm này thì cứ ờ, rút ba đập bốn rút ba đập bốn như như cái bài cũ rồi auto 18 mít thôi còn hút 7 tiểu 7 tiểu nó chịu anh em ơi tùy theo đồ anh em ơi nhưng em nói đúng á đồ cấp cao thì nó sẽ khó ép hơn 200 thấy chưa nó <laughs> bù lại dòng sinh nội lực 200 cũng được nè rồi làm chậm à, làm chậm dòng ẩn 2 khả sẽ hút hình tinh 2 đập hình tinh 3 nha nam rồi hút tinh 2 đập tinh 3 hút 4 hút viên đập uh, à, 4 hút viên và một viên thủy tinh rồi phải đi tìm thịt ai còn thủy tinh ta à, nợ đông a còng một kim với lại uh, à, tơ đầm cuối một kim ở quên 6 xu Giúp giờ lại em ơi Rồi Lên lên bao tay làm chậm 40 luôn nè Xong lên đảo luôn Xong rồi Tung server không có thể tin nha Anh em nói thiệt nha Đỡ mà lên 25 thì Khải cũng biết cũng đầu là full tử rồi nè Nhưng mà tìm không có Nó nghiệt vậy Còn mình thì hiện tại bây giờ thì mình thì 23, 24, 25 gì cũng được Nên là mình không quan trọng vấn đề 25 này nọ nữa Nhiều người họ chơi thì phải 25 họ mới sai Đó Rồi mượn tôi đâu nè Rồi giờ rút uh, Rút này lấy này đúng là tinh hai này ơi, từ từ em đi tìm cái phôi này chứ rồi ok đi ép rồi nè mà mình sẽ rút hình tinh hai cho nó phẩm chất cao rồi nè đập hình tinh ba này lúc đập hình tinh một luôn hả hút đúng rồi em tưởng đập hình tinh một nữa sông sắc luôn rồi hút hình tinh hai nè mày mình còn một đúng viên hình tinh hai thôi ẩn hai nè bốn viên đại nè nói chung cái dòng này thì một một viên thủy tinh này auto lên 40 rồi không có xịt được bảo đảm em không bao giờ xịt được mình đã sợ mình đưa hiện tinh ba là anh em hiểu rồi không xịt được phong đậu xuống dưới nè anh em ơi tầng hai à đi phong độ xuống dưới nè rồi mình chặt tám cái chắc kẹo vậy xấu ok xấu còn lên không sẵn được đi thành khác nè dạo dạo ngay quay lại nè mà bao tay lên 540 nữa là đẹp nha em nói chung là khải nó thì cái, cái bao tay này á khải ép thì khép cho nó tròn vàng bao tay thì còn đỡ cái dòng làm 540 dưới khải không kích được dòng 540 dưới khải không kích được nữa nè không thể kích được hình như server có một ông quốc chủ có một bông tiêu và một ông ban giới hạn đúng rồi đúng rồi đó là bộ thiên tử anh em bộ thiên tử hả mai hết hàng đúng rồi ok cảm ơn em ơi bác với long bồn rồi nè mày quá mình không đánh nữa <laughs> rồi <clears throat> rồi nhưng mình hay ép thì mình ba phút viên thôi nè rút 4 đập 3 và một viên tử thôi mình thêm với bình này cho nó bình cho chắc đồ kiểu này mình lận thêm kiểu này mà mình không lên 40 là anh em tính sao anh em thôi mình không tiếc anh em ơi mình full full full cho nó sợ cho độ lý quỳ cho kiểu mơ hồ quá thôi mình sợ lắm anh em ơi bao tay này mình xuống 30 nữa mình có nước mình bán sốt luôn nè thôi thôi thôi thôi em sợ lắm đủ lý quỳ chơi gơ quá em chơi full phúc viên một diện tử giờ nó chắc kèo 40 vừa cái nón cũng vậy anh lý quỳ em đủ tự nhiên nón đẹp mà tự nhiên đỡ dòng 30 nhưng nghĩa thì chết chết luôn tôi lọt 30 đấy thì đấy do mình ờ, ép chay đó <coughs> thì không kích nhưng mà em cho nó đẹp một chút anh 30 luôn nè thôi xong đậu xanh gì vậy trời thôi xong rồi giá trị bao tay của tôi cái gì vậy trời thôi xong rồi đậu xanh gì vậy mới cười em hết mà cháu này cháu này chết tôi rồi nè đầu phẩm chất xấu của tôi thôi xong hơn là bao tay mình xài sập xe rồi nha gì vậy trời đầu chết rồi à, chịu thiệt luôn nè 20 chậm vãi rồi thì đó thì em nói bao tay dòng cuối em không kích được em định không ép rồi nhưng mà ép cho nó đẹp thôi chứ còn dò ra 20 triệu là chịu chết rồi thì bao tay này cũng sai sập server thôi chứ vấn đề đâu má chịu luôn này thì cười em hết cái <laughs> trời ơi đủ dòng nội lực nó lên chị 200 mà trắng dữ ta đâu Chết tôi rồi à? Chết tôi rồi à? Chết tôi luôn À chết tôi rồi <laughs> Thôi chịu đâu nè À xui dữ ta Hay thiệt luôn nè Mình đã sợ mình thêm cho chắc kẹo <laughs> Đầu Thôi chịu chịu chịu Biết giả mình không ép anh em Đồ tại vì cái dòng dưới mình đâu kích được đâu Dòng cứng đường môn mình đâu kích được ép đỡ cho anh em trải nghiệm mà tính ra bao tay này bay hết hơn một triệu gần 2 triệu rồi má tính ra dòng cuối dòng dòng giữa thì tốt 10 thị tinh 8 viên uh, bay khoảng uh, hơn 15 kim gần 20 kim má cái dòng làm chậm mình sợ, sợ đen luôn nè sợ đen luôn mình có gắn bỏ vô luôn nè trời ơi làm chậm 20 triệu luôn à cây thiệt pha nãy mình đã ra 30 thì bán shop thiệt rồi tại vì lúc nãy kêu 30 này bán shop luôn nè hình nó xuống 20 nè <laughs> đồ chạy rớt nước mắt luôn nè hơn là nó xuống 20 nha chứ 30 là bán shop thiệt luôn em tại vì mình nói là mình làm đồ xanh thôi chịu luôn rồi thôi nói chung là quá nhỏ nè không ngờ trong ban mình còn nhỏ hơn nghĩa nữa đủ xanh chạy luôn nè đấy nghĩa nó đã nhỏ mình đã nói rồi nghĩa nghĩa đấy mới mốt à, nhỏ quá nè bao tay này bay hết nó hơn chịu rồi nè <laughs> chịu thôi lên đạo, á à, quách đầu heo 20 không hiểu vấn đề được chịu luôn nè hết được, lý quỳ vừa rồi phúc dương tiểu lên 40 đậu xanh chịu luôn hết được rồi đi rút kim chán nợ nè rồi lấy uh, lấy uh, đêm nay ngủ cũng được rồi à chán người cũng không thơ hiểu được bất tờ heo thì à đầu đầu à, đầu đầu thì rồi đi lấy thị tinh rồi đầu đầu quá nè mà không hiểu được không thơ hiểu được à, đỉnh cấp không thấy đẳng cấp không một viên tử thủy tinh đủ xanh cộng hiền cộng phẩm chất xấu hiền tinh ba đấy đủ xanh nấu dòng nấu dòng làm chậm không bay hơn hai kim mấy nữa nè dòng làm chậm không gần 3 kim mà ra 20 triệu luôn đó, chịu chịu sầu luôn nè ông kim nói câu hay thì ép thế nào mà ra được 20 luôn chịu luôn nè <laughs> shop đi tôi ủng hộ 100k ờ ừ, không hiểu được shop đi cho tôi ủng hộ 100k thôi ông ơi Giờ tôi nói 30 tôi mới shop còn 20 tôi để xài tại vì cái dòng cuối tôi không có kích tôi mang cái này dòng một thôi đâu kích dòng cuối đâu nhưng mà lúc nãy 30 là tôi bán shop thì đấy nói thiệt tôi là nói trong miệng tôi là đúng 30 nếu 30 không là 40 tôi shop đây ra 20 nha chứ ra 30 shop thiệt luôn á à, bay hơn chịu mấy anh em giờ anh em bán shop anh em đôn lại 100k thì cũng không nghĩa lý gì nè thà đỡ khải xài nè <laughs> dạ anh em lên rút ra màn kém lại là 40 á đồ giống như hồi xưa mình mình mình hack ờ, mình hack đồ trong uh, ờ, mu à thôi lên đảo này mày số mình nhỏ mình chịu thôi cái sao vậy tại vì cái dòng đó thêm thử tin không bao giờ chặt được đồ là 20 không thể hiểu được what the hell mày chịu luôn nó đều động hận chịu bao tay nữa nè hận chịu bao bao tay biết đâu rồi đó chỉ mình chỉ vì bao tay không phải lên đảo xuống đảo luôn nè chịu ơi với sao giờ chết rồi nãy anh em nhớ khả là bao nhiêu sức mạnh luôn nè là thế em ơi là xem lại like cái này rồi bao nhiêu sức mạnh được hãy xem lại nè em ơi Thầy coi lại thiệt hại bao nhiêu xuất bản này Nhớ không nhầm là 510 nè Nhớ không nhầm là 510 4515 Nhớ không nhầm là 510 Đúng rồi 4515 Đúng rồi Bà tay uh, ờ, ép xịt em mà buồn quá má tại vì bó tay khả nói là lúc nãy khả định lên đảo rồi rồi dòng cuối khả không định đập tại vì đập nó mất ba kim anh em 200k nữa thì nếu mà sau này có xếp hiệp hiệp cốt này nọ thì khả sẽ đi theo vẫn được 120 150 chậm anh em kèm với 120 đó còn hiện tại bây giờ thì làm chậm vẫn 120 thôi 40 40 40 vẫn 120 làm chậm thôi nè đâu khác gì đâu tại vì dòng cuối khả nói rồi không có kích được khả định đỡ bỏ đi bỏ dòng cuối không cần không cần ép ai ngờ kêu ép cho đẹp cho ơi ừ ra 10 thằng khỏi ép đúng rồi nè thằng khỏi ép là được rồi chung không biết được độ 40 thì đẹp rồi nhưng bao tay 23 ra 520 triệu luôn rồi nói chung anh em xem video cho khả một like cho nha anh em ơi ờ, ít hôm nếu mà ép xem cái đai lưng lại thì khả sẽ làm video sau cho anh em xem nha Đó. rồi sẽ đồ rồi nè 120 chậm và kháng hỏa, kháng hỏ từ nhẫn và giày còn khi nào đánh tống kim thì khải mang ờ, nhận chó 40 vào nè nói chung là đánh tống kim giao tranh này nọ thì khải sẽ mang ờ, hội đồng chó 40 đó bờ tay thì lên dòng một rồi khải đâu có dòng hai đâu nè nhưng mà ép cho vui mà ai ngờ nó là tập đó <coughs> con vậy thôi rồi ok đem xem đeo cho một like chia sẻ cho nhé nếu mà em ủng hộ mạnh thì tiếp tục ờ, đại lưng nếu mà có ép nếu mà có thị tinh khải sẽ tiếp tục làm lại đại lưng cho anh em xem ok nha đầu sức mạnh diện 170 nè em sức mạnh cái này có 30 thôi Em này khai xếp đồ khai kích được 31 ờ, sức mạnh đó Nên là tăng lại 29 là đẹp rồi Rồi 510 chuẩn rồi